một ngày vẫn thế lại thức hay sao Thức giấc nữa hay sao Nhiều ngày vẫn thế lại thức hay sao Thức giấc nữa hay sao Còn vài giờ nữa mới sáng ngày sao Bên ngoài cửa lắm tiếng xôn xao Họ đang bàn tán về một thằng trong gương Hình như là mày hay tao Sống là phải biết tích chữ, Sống giống như ông cha đã dạy tao Mà nếu mày hiểu cảm giác trước khuya dậy sớm Thì mày phải lạy tao sao Sống chúng ta phải cậy nhau Chứ tiền kiếm chỉ chừng nào mới đủ Xong việc này cùng ca trực tự hỏi bản thân tao chừng nào mới ngủ Nói chung là đời phải cho nhiều sóng gió Mày phải chọn chống nó hay là chọn buông xuôi Buồn xó nhiều thằng thì thích nó bóng gió Nhưng mình nó phải giống nó thì đời mày buồn tuổi Nếu chọn buông xuôi thì tao đã quá khỏe Cứ tồn tại hay buông tay là xong Nhưng rất tiếc để cho tụi mày biết rằng ngày tao chết thì mày không mà mong cuộc sống sẽ biến thành tận thế nếu mày không bay xa hơn sáng sớm để còn ráng chớm chút sáng tạo và mong là ta khôn lanh hơn để học nhanh hơn về cách sống tao không cần học lại mà công nhận thì cũng có điều đúng cao đẳng đại học thì cũng đều độc hại mà mày đeo giống không thể sống thay tao nên mấy thằng nói và thích soi mói tao coi nó móng tay tao mà mấy thằng giỏi thì rất khó xài mà mày muốn giỏi phải luyện đã cu chứ mấy thằng tài thì hay tấu hai tay nhất là mấy thằng giỏi giả ngu trời ơi lên trên cao phù hộ con con không sợ những người nẹt nổ con con chỉ sợ luôn ngu thích hiểm thích xạo lộn thích chỉ thích sau lưng cả đội con kê tay lên trán con nghĩ về sau này xe hơi bốn bánh cùng cô và nhu mì con chỉ giỏi ướt vì ngủ bao lâu nay lại còn ngủ quên trong ao phía cu Ê, hey, hèn đâu phiền khác tự khắc bị nghiền nát khi con xiết hơi khói vào cổ họng nhớ về nhậm chuyện ác không được vào tiền án cũng bởi vì thằng bố của nó là cổ đông hỏi coi như vậy thì đúng là khổ không khi bàn tiền trung thực lại đầy những chỗ trống khi trong đầu của họ chỉ toàn những lỗ hổng khi trình độ đại học mà lại cư xử thường phổ thông ờ dân chơi phiêu thiệt mới lên phải chiêu thiệt kinh doanh điêu lì không cần vào yêu tiền đốc bôi tiểu liên để đổ bao nhiêu tiếng đốc vì siêu nghĩ vẫn không biết mình điên quan trọng là hiểu biết được sớm nhìn tiểu tiết không thể biểu diễn cũng cần nên theo kiểu viết đừng ra điều cái khi chỉ dẫu cái nhiều chuyện không có nhiều vì thì phải để động lên biết điều tiết Thức giấc nữa hay sao nhiều ngày vẫn thế lại thức hay sao Thức giấc nữa hay sao còn vài giờ nữa mới sáng ngày sao Bên ngoài cửa lắm tiếng xôn xao Họ đang bàn tán về một thằng trong gương hình như là mày hay tao